chúa chín gì gì nó gì thì ha ya hùa lo do có chỉ khó chê yua chỉ rong tù mò tòn rong có hầu mê chúa trong tu kamu isi chùa yo tu bao hai tia yo có giờ chỉ tao lo nhỏ cùng ý gì giờ chỉ tao đi có lu xuân đi